hình ảnh status trên trang cá nhân của Facebooker Thái Hạo. Tác giả dẫn quan điểm của triết gia John Stuart Mill viết trong cuốn bàn về tự do rằng nếu toàn nhân loại cùng một ý kiến và chỉ có một người có ý kiến ngược lại thì khi bắt người đó phải ngậm miệng, nhân loại cũng không được biện minh hơn người đó khi người đó có quyền bắt toàn bộ nhân loại phải ngậm miệng lại. Ngay cả khi những suy nghĩ của người kia là sai thì xã hội mà đại diện là nhà nước có nên bắt anh ta ngậm miệng? Tác giả trả lời là không, vì cái chân lý mà nhà nước đang sở hữu nếu không được cọ sát, kiểm chứng, va đập với những ý kiến phản bác nó thì chân lý ấy trở thành giáo điều, tức là chân lý chết. Một chân lý không được thảo luận thì chân lý ấy vô ích, nếu không muốn nói là có hại. Tác giả phân tích tại sao các tôn giáo ở thời kỳ đầu đều rất hưng thịnh và luôn xuất hiện các bậc thánh mà khi sự chiến thắng đã được đặt định thì theo thời gian sẽ ngày càng suy vi, đồi bại. Vì không ai chất vấn nó nữa, ngay cả những người sung đạo nhất cũng sẽ bị chết chìm trong vũng lầy của đức tin ấy. Rốt cuộc các giáo lý chỉ còn là thuốc ngủ. Một học thuyết chính trị hay các quan điểm xã hội cũng thế, nên dân chủ nếu không được thường xuyên tra xét thì cũng sẽ chung số phận. Nhưng may mắn, những định chế của các xã hội ấy đã lường trước và bảo vệ đến cùng quyền tự do quan điểm và tự do biểu đạt để nó không bị tan rửa sau vài chục năm như trong các xã hội chuyên chế. Như vậy, ở đây, quyền tự do ngôn luận là người hậu vệ cho chân lý, mà nếu không có nó, tất cả những điều tốt đẹp nhất, dù đến mức hoàn hảo cũng sẽ bị tiêu diệt hoặc tự hoại theo phương thức hang rỉ hoặc mục nát. Tác giả nêu lý do thứ hai cho việc không được bịt mồm bất cứ ai, đó là nguyên lý có thể sai. Lịch sử nhân loại nhiều nghìn năm đã chứng kiến những điều tưởng như chân lý chắc nịch, không còn phải băn khoăn. Nhưng không, nó bị phủ định và liên tục phủ định. Con người vốn không sở hữu chân lý, càng không làm ra chân lý, mà chỉ tiệm cận với chân lý theo thời gian nếu được tự do tư tưởng và tự do biểu đạt. Hình ảnh những tù nhân lương tâm, những người bị bịt miệng bằng những bản án bất công. Những cuộc đàn áp và tàn sát những người có ý kiến trái chiều đã diễn ra cả ở Đông lẫn Tây suốt nhiều nghìn năm ngay cả khi các nhà nước ấy đại diện cho số đông. Nhưng rồi có những điều tưởng rằng mặc nhiên đúng thì nay đã trở thành đáng cười bởi sự ấu trĩ mà nhân loại chỉ muốn quên đi. Tác giả đánh giá khi bắt một ý kiến phải ngậm miệng lại, sự thiệt hại cho cộng đồng bao giờ cũng lớn đến mức không thể đông đếm được. Một xã hội không có tự do, xã hội ấy tự tước đoạt cơ hội tiến lên nấc thang văn minh bằng cách tự giam mình trong các tính điều cổ lỗ hoặc sai lầm. Trong ý nghĩ này, sự tước đoạt tự do chính là phản động. Tác giả nhắc lại trường hợp Bruno bị đưa lên giàn hỏa thiêu hoặc Galilei bị tống vào tù. Nhưng những tri thức đã từng bị coi là dị giáo của họ này đã trở nên thường thức. Theo tác giả, nhân loại chưa bao giờ đứng im, vì chỉ có đi tới mới mong ra khỏi rừng và gặp được hạnh phúc lớn hơn. Bất cứ một sự bịt mồm nào cũng được đặt trên nền tảng của lòng tự tin tuyệt đối rằng ta không bao giờ sai nhưng lịch sử hoàn toàn không chứng minh cho niềm tin ấy khi nó chỉ trưng ra các bằng chứng ngược lại. Bởi thế, vì sự tiến bộ xã hội, vì lợi ích quốc gia, không một nhà nước tử tế nào không ra sức bảo vệ cho người dân được quyền mở miệng. Tác giả dẫn khẳng định của Mill rằng, con người cá nhân là chúa tể đối với bản thân anh ta, đối với thân thể và tâm hồn của riêng anh ta. Và chỉ có bảo đảm cho con người cá nhân tất cả các quyền bình đẳng, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc thì xã hội ấy mới có tương lai và đến lượt mình, lúc đó tương lai xã hội mới có ý nghĩa đối với từng cá nhân. Tác giả kết luận với hai lý do căn bản đã nêu trên, một là hủy hoại chân lý và một là chặn đường đến với chân lý, thì sự bịt miệng cá nhân đồng nghĩa với việc chắn lối vào thịnh vượng, tiến bộ và văn minh của một xã hội, cũng có nghĩa là phá hủy tương lai quốc gia.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 một cộng tác viên của AFA từ London. Tác giả bài viết cho biết, việc nâng cấp quan hệ đối tác song phương Mỹ-Việt đang tăng khả năng chắc chắn rất cao, nếu như không nói là rất chắc chắn. Điều này liên quan tới tâm điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 14 tháng 4, hình ảnh bài viết trên AFA. Bài viết dẫn quan điểm của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu ICES của Singapore nói rằng phía Mỹ đã thông báo rõ sẽ có trao đổi với Việt Nam về chính trị, an ninh, quốc phòng, về phát triển hợp tác kinh tế, đầu tư trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Trong đó có đối thoại về an ninh trên Biển Đông trong quan hệ với các nước ASEAN và đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ngoài ra còn có một chủ đề rất đáng lưu ý khác đó là tiếp tục có những trao đổi thẳng thắn và chi tiết về tình hình phát triển nhân quyền ở Việt Nam và có những thúc đẩy hơn nữa về giao lưu giữa người dân với nhau. Bài viết đề cập đến ý kiến của tiến sĩ Hợp cho rằng trong năm nay, hai nước Mỹ và Việt Nam sẽ cùng nhau tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Một quan hệ tốt và tốt hơn giữa Việt Nam và Mỹ chắc chắn sẽ đóng góp lớn cho việc giữ gìn được sự ổn định và an ninh của khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực rộng hơn và đương nhiên sẽ đóng góp đáng kể cho việc Việt Nam chủ động hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn trong việc bảo đảm sự ổn định và an ninh của mình trong bối cảnh thế giới và trong khu vực có nhiều phức tạp. Tuy nhiên, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không hài lòng về mối quan hệ này và họ không vui thì họ sẽ có nhiều cách để phản ứng. Phản ứng thứ nhất là phản ứng về chính trị. Họ sẽ nói rằng Họ mong muốn rằng quan hệ tốt giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Thứ hai là họ sẽ có những phản ứng không phải là không phức tạp đối với Việt Nam, như là vấn đề về mặt phát triển an ninh, rồi phát triển kinh tế, thương mại, rồi giao lưu văn hóa đến tất cả mọi thứ. Họ sẽ làm, nhưng trên thực tế, chữ sẽ đó đã xảy ra từ trước, từ lâu rồi, cho nên rất dễ nhìn thấy. Ngay cả bây giờ chúng ta đều nhìn thấy là Trung Quốc không muốn Việt Nam có mối quan hệ tốt với các nước khác. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Tất nhiên Trung Quốc không muốn Việt Nam có mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ để họ có thể dễ dàng thao túng những vấn đề về Biển Đông, về chiến thuật vùng xám của họ. Tiến sĩ Hợp đánh giá về một số thời điểm mà hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đưa ra tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đó là một là nếu vào tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đi dự những cuộc họp của khối G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, sẽ có điều kiện thuận lợi để thăm Việt Nam, thì tháng 5 2023 tuyên bố luôn là rất đẹp và tốt nhất. Nếu không thì tháng 7 này, nếu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ những điều kiện thuận lợi để đi thăm chính thức nước Mỹ, thì lúc ấy có thể tuyên bố trong trường hợp này thì ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ là một ủy quyền cho ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra tuyên bố ở Mỹ. Đó là một phương án nhưng khả năng này không phải là lớn. Chậm nhất thì đến tháng 11 năm 2023 khi mà ông Võ Văn Thưởng đi dự hội nghị APEC ở Mỹ. Vào lúc ấy, ông Võ Văn Thưởng và ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể tuyên bố. Tiến sĩ Hợp cho biết thêm, việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ được nhiều người chờ đợi từ lâu rồi